Hello, hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. À, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Quang Dũng DVD. À, hôm nay chúng ta sẽ có một bản tin sáng đó là việc mà phép tăng lãi suất thì cơ hội hay là thách thức nào với thị trường chứng khoán Việt Nam. À, các bạn à, nên nhớ ở trong đầu đầu tư chứng khoán thì một cái điều quan trọng đó là sự kỳ vọng nếu giả sử phép mà người ta đưa ra lãi suất là 0.5 ờ, tăng lãi suất 0.5 thì trong trường hợp cái sự tăng lãi suất thấp hơn thì cái kỳ vọng của nhà đầu tư sẽ tốt hơn rất nhiều tức là kỳ vọng vậy ở đây chúng ta sẽ quay trở lại <clears throat> câu chuyện của việc mà phép tăng lãi suất như nào để chúng ta có một góc nhìn khách quan thế thì cái việc đầu tiên là chúng ta thấy là gì ạ trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta thấy là cái gì tạo ra cái gì đầu tiên là gì ạ phép tăng lãi suất thì nó tạo ra cái đồng USD mạnh hay yếu đúng không ạ từ đồng USD mạnh hay yếu thì nó sẽ dẫn đến cái việc nhà đầu tư nước ngoài có đầu tư quay trở lại Việt Nam hay không đấy chúng ta cần phải hiểu một cái quy luật nó như vậy thế đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại đây là cái thông điệp mà phép đưa ra trước khi ờ, vào bản tin sáng thì ờ, chúc các bạn có một ngày giao dịch ờ, thật nhiều ý nghĩa còn à, để thành công hay không thì các bạn theo dõi hết cái video của hôm nay để chúng ta sẽ xem là cái việc mà thị trường sẽ biến động như nào thế đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại tất cả những cái việc mà uh, thông tin uh, trong thời gian vừa qua uh, các phương tiện thông tin đại trí đại chúng thì trong thời gian vừa qua thì nói rất nhiều là Fed là có thể tăng lãi suất đến thậm chí là đến 0,5 phần trăm thì nhưng tuy nhiên như hôm nay thì chúng ta thấy là cái việc mà Fed tăng lãi suất thấp hơn rất nhiều đúng không thấp hơn rất nhiều như là 0,25% đấy là một cái tín hiệu tích cực với chúng ta và khi chúng qua thông tin báo chí được Fed đây là lần này thông là lần thứ 9 rồi đúng không lần thứ 9 rồi và lãi suất của Mỹ hiện tại cũng đang khá là cao bình thường như này là khá là cao sau khi 9 lần tăng lãi suất như này thì chúng ta không biết là tiếp tục Fed có tiếp tục tăng lãi suất hay không thì ở ờ, với cái việc mà quan sát ở trong giai đoạn này thì chúng ta có một cái chỉ số này đó là chỉ số cực kỳ quan trọng đây là chỉ chỉ số cực kỳ quan trọng đó là sức mạnh của đồng USD cái chỉ số này để giúp cho chúng ta biết rằng là việc mà chính phủ chúng ta có điều hành được lạm phát hay không có tiếp tục kích thích kinh tế hay không có tiếp tục gì ạ à? giảm lãi suất hay không thì đây chính là cái chỉ số quan trọng nên dù là các bạn có phân tích bất cứ điều gì chăng nữa thì cái chỉ số này này nó sẽ giúp cho cái việc mà tỷ giá chúng ta hạ bớt mà khi mà tỷ giá hạ bớt thì dẫn đến là cái việc mà chúng ta có thể bơm tiền ra để mua ngoại tệ chúng ta có thể là tiếp tục gì ạ giảm lãi suất bằng cách gì ạ à? giảm lãi suất ly ngân hàng chúng ta có thể tạo ra những gói kích thích nhỏ nên cái việc đồng USD này nếu trong cái quan sát ở đây chúng ta thấy là cái xu hướng của đồng USD này đang xuống giảm và hiện tại nó đang gần với cái đáy cũ từ trong thời gian vừa qua thì cái đồng USD này có hồi phục nhưng chúng ta gọi là hồi phục mang tính kỹ thuật thôi còn hiện tại chúng ta thấy là cái việc mà những cái hợp đồng chúng ta gọi bán khống của USD trong thời gian vừa qua bán rất mạnh nên cái xu hướng để hồi phục trong thời gian tới là rất là thấp câu hỏi đây này chúng ta sẽ đặt câu hỏi này cái điều này chúng ta sẽ lưu ý đây là cái cái cái điều mà chúng ta thấy là cực kỳ quan trọng một là gì ạ theo cả nhà nhá nếu mà chúng ta phân tích một, một cách uh, mà giống ở ngoài số đông số đông người kia đang phân tích á nha chúng ta gọi là số đông ạ đó là cái việc mà phép mà tăng lãi suất thì cái đồng USD này nó phải tăng hay giảm ạ đây chúng ta gọi là mang một cách máy móc ạ là nếu bình thường là phép tăng lãi suất thì đồng USD nó phải có giá hơn đúng không bao nhiêu anh chị em là đồng ý với Dũng theo một cách mà nguyên lý bình thường là nếu mà phép tăng lãi suất đây ở xử phép càng tăng lãi suất thì USD càng tăng giảm đấy càng tăng giá nhưng tại sao trong thời điểm mà đợt vừa rồi Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thậm chí là tăng liên tục thì USD nó giảm đấy USD nó giảm chỉ số USD giảm bởi vì đây là cái chu kỳ nó bắt đầu kết thúc các bạn nhá nhớ là chu kỳ kết thúc nếu các bạn để ý một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu DGC đó là lúc mà gì ạ à, lãi suất à, lợi nhuận nó tăng rất mạnh nhưng nó đang ở chu kỳ giảm thì mọi người lại mua vào sau đó nó giảm rất mạnh thì ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy khi mà chu kỳ giảm thì các thông tin về tăng lãi suất nó chỉ sau đó người ta lại bán ra nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là việc mà phép tăng lãi suất mà chỉ số này lại giảm rất mạnh nên về cơ bản thì chúng ta thấy là việc điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ chúng ta trong thời gian vừa qua là rất là tốt bởi vì họ đã đưa ra việc mà giảm lãi suất trong khi đó mà báo chí các phương tiện thông tin thì vẫn cứ nói rằng là phép tăng lãi suất thì ảnh hưởng tỷ giá thì đến hôm nay chúng ta thấy là việc tăng lãi suất tỷ giá chúng ta đã gì ạ à? không những không tăng mà thậm chí là giảm rất mạnh bởi vì đây chính là lý do chúng ta thấy là thị trường trong thời gian tới sẽ là một cái xu hướng rất tích cực cho nhà đầu tư nước ngoài nha cho nhà đầu tư nước ngoài <clears throat> đấy là cái điều đầu tiên ạ à. thế thì cái điều này để chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ lạm phát Việt Nam nó đến từ rất nhiều các yếu tố khác nhau nhưng tỷ giá là một yếu tố quan trọng và trong trường hợp tỷ giá mà chúng ta đang có xu giảm thì cái việc mà gì ạ nới lỏng các chính sách tiền tệ việc mà gì ạ à? tiếp tục mua ngoại tệ mua ngoại tệ thì chúng ta gọi là bơm tiền ra việc mà gì có thể giảm lãi suất trong thời gian tới có thể tiếp tục diễn ra đấy là cái góc độ đầu tiên là tích cực điều thứ hai là chúng ta nhìn <coughs> vàng vàng vậy các bạn nghĩ là nếu vàng có nhiều chuyên gia vào thời điểm này là chúng ta mua vàng thì theo các bạn nên mua vàng hay không đấy mua vàng không đấy bự, mua vàng hay không thế thì bây giờ chúng ta thấy là đây là những cái đỉnh của vàng đỉnh rất là lớn của vàng đây là đỉnh của vàng đây là những đỉnh mà các bạn nhìn thấy những cái đỉnh của vàng thì các bạn có thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra hay không tức là những cái đỉnh này nó đều tạo ra những cái tăng rất mạnh chúng ta gọi là chạy nước rút thế thì khi mà nó gặp vùng này thì nếu chúng ta để ý đây nó đang biến động rất mạnh biến động mạnh hay là chạy nước rút nó hồi thì cái cơ hội của vàng mọi người cứ bảo là nó sẽ lên đến 3.000 trong thời gian tới nhưng trước mắt thì chưa thể lên được nên đầu cơ vàng lúc này thực tế là gì ạ nhà đầu tư vẫn chưa có thể mua được nguyên nhân thứ nhất này nếu các bạn nhìn cái biên độ các bạn nhìn thấy biên độ nếu bạn nào học về biên độ của vàng biên độ về thì nó sẽ đây là cái biên độ rất lớn Đấy, lên xuống tạo ra cái biên độ lớn này và cái biên độ lớn này thì nó gọi là lỏng lẻo và khi biên độ lớn lỏng lẻo thì vàng nó không lên được Đấy, nó có thể lên vượt qua đỉnh báo chí giật tít tất cả mọi cái giật tít nhưng đầu cơ vàng lúc này thực sự là nó chưa an toàn nha đến lúc này nhá trong thời điểm này là chưa an toàn đấy đấy thì, thì mọi người thì chuyên gia nếu các bạn nhìn thấy rất nhiều tít kênh có chia sẻ là lên 3.000 thì một cái biên độ lớn như này làm sao lên được đấy là cái góc độ đầu tiên như vậy cái điều thứ hai là trong trường hợp mà chúng ta gọi là khủng hoảng khủng hoảng kể cả mỹ khủng hoảng ở châu khủng hoảng thì thời điểm này nó chỉ là khủng hoảng tạm thời thôi nên giá vàng để lên đến gì ạ ba nghìn thì cái việc ở trong trước mắt nhé chúng ta nhìn thấy là rất là khó bởi vì biên động này nó quá lớn và thứ hai là nếu gặp trên cái vùng này thì khả năng lại tiếp tục điều chỉnh bởi vì đây là quá trình hồi mang tính chất là đầu cơ rất nhanh nên các bạn lưu ý là gì ạ không phải lúc này đầu tư vàng đâu ạ thế thì bây giờ chúng ta hiểu đơn giản là nhà đầu tư Việt Nam người dân Việt Nam có mua vàng đầu cơ người ta phải mua một thời gian có lợi nhuận người ta mới mua chứ đúng, đúng không ạ nó phải có một cái chu kỳ người ta mới mua chứ còn bây giờ nếu mà nó hồi như này mua xong một vài hôm lại lỗ thì người ta sẽ không mua và chính vì vậy thì rõ ràng những cổ phiếu thuộc về vàng rất khó để thành công trong lúc này như là PNG rất khó thành công chúng ta cứ nhìn thấy PNG tăng xong rồi chúng ta định giá nó tăng nhưng rõ ràng đây không phải là câu chuyện mà, mà chúng ta thấy rằng là giá vàng lên là PNG tăng bởi vì thực tế là gì ạ à? biến động lớn như này nó không ổn định cho PNG tăng trong thời gian tới đấy là góc độ để chúng ta nhìn thấy tiếp theo chúng ta nhìn thấy là chứng khoán Mỹ nó giảm mạnh như này đấy giảm 500 điểm thì nó có ảnh hưởng quá nhiều với Việt Nam hay không thế chúng ta đã quay trở lại về thị trường chứng khoán Mỹ nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì thị trường chứng khoán Mỹ là nó đang ở đỉnh nha chúng ta nhớ là thị trường chứng khoán Mỹ là nó đang ở đỉnh nếu các bạn nhìn thấy quá trình này chạy nước rút này và sau những pha điều chỉnh thì đây là những cái quá trình mà chúng ta gọi là thị trường chứng khoán Mỹ đang đỉnh Đấy, khi mà thị trường chứng khoán Mỹ đang đỉnh thì nó điều chỉnh là chuyện đương nhiên ạ vậy sau khi nó điều chỉnh thì chúng ta thấy là chúng ta có lo lắng về thị trường chứng khoán Việt Nam hay không đấy chúng ta phải đặt câu hỏi là nếu thị trường chứng khoán ở Mỹ đỉnh thì chúng ta thấy là chúng ta có lo lắng thái quá về thị trường chứng khoán Việt Nam hay không thế về góc độ nào đó thì các bạn hiểu đơn giản nó là gì ạ khi mà thị trường chứng khoán Mỹ ở đỉnh thì ở đây chúng ta có thể quan tâm đến cái việc mà vậy thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở đâu chúng ta thấy là trên thế giới nó có một cái chu kỳ chẳng hạn như chúng ta thấy là chu kỳ ví dụ chúng ta lấy một cái chu kỳ cổ phiếu thông thường là khi mà chu kỳ cổ phiếu ngọc dòng ngân hàng tăng mạnh thì sau đó nó kéo theo chu kỳ của nhóm cổ phiếu gì ạ chứng khoán và dần dần nó kéo theo các cổ phiếu nhóm đầu tư khác tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là ở thế giới cũng tương tự như vậy có thể trong một cái chu kỳ nào đó thì có thể Trung Quốc sẽ là chu kỳ hồi phục đầu tiên sau đó những cái nước mà chúng ta gọi là những nước uh, phát triển trong đó có thể có những Việt Nam à, Mỹ là những nước mà đã tăng trưởng khá mạnh trong suốt thời gian vừa qua vì hiện tại đang ở đỉnh thì có thể sau đó nó là một chu kỳ suy thoái nên cái việc mà gì ạ à, chúng ta cũng không quá lo lắng về thị trường chứng khoán Việt Nam à chứng khoán Mỹ nếu mà Mỹ mà giảm thì chưa chắc Việt Nam đã giảm thậm chí là Việt Nam đi lên bởi vì nó đang ngược chu kỳ cái điều này Dũng sẽ phân tích kỹ ở trong một video khác nhưng các bạn có thể hiểu đơn giản như sau vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy các thông tin là thông tin tích cực nha tích cực lý do tại sao tích cực bởi vì rõ là phép tăng lãi suất mà là tích cực thì điều này nghe vẻ nó vô lý nhưng thực tế nó là rất hợp lý bởi vì phép tăng lãi suất đúng không phép tăng lãi suất thì ở đây chúng ta thấy rằng là vậy nếu mà phép tăng lãi suất thì Việt Nam phải xấu chứ làm sao Việt Nam lại tốt được đấy chúng ta sẽ thấy rằng bởi vì bây giờ chúng ta thấy là Việt liệu Việt Nam có bị khủng hoảng giống năm 2008 hay không đấy, rất nhiều người bảo là Việt Nam sẽ khủng hoảng xuống năm 2008 cái điều đầu tiên chúng ta phân tích này năm 2008 á, thì thứ nhất là ngoại tệ chúng ta gần như là tích lũy không có nên cái việc mà gì ạ à, đầu tư của việc mà sau một chu kỳ đi lên rất mạnh thì cái việc rơi như năm 2008 là đương nhiên xảy ra thời điểm này thì chúng ta thấy là ngoại tệ chúng ta thay vì gì ạ à, vừa rồi là giảm rất mạnh thì vừa giảm rất mạnh ở đầu năm thì trong thời gian vừa qua đã thu một lượng ngoại tệ khá lớn mua lại đấy khoảng hơn 3 tỷ đô đấy là gì ạ nó tốt hơn rất nhiều ạ tức ở đoạn này thì chúng ta thấy là bán ngoại tệ ra để gì ạ ổn định tỷ giá nhưng đến đoạn này rồi thì bây giờ chúng ta thấy là đang mua ngoại tệ vậy đang mua ngoại tệ tức là bơm tiền ra nên để thị trường nó giảm sâu so với điểm này thì gần như không thể nha để gãy cái vùng này gần như thể bởi vì trên cái vùng này thì thứ nhất là gì ạ một là lạm phát chúng ta đầu tiên chúng ta thấy là lạm phát chúng ta được ổn định bởi vì tỷ giá cái tỷ giá được ổn định và chỉ số cái đồng đô la Mỹ tiếp tục yếu đi nên nó sẽ giúp cho cái việc mà gì ạ chúng ta có thể tiếp tục tiếp tục bơm tiền ra bằng cách mua ngoại tệ ổn định rất là cao Đó, bơm tiền ra bằng cách mua ngoại tệ cái điều thứ hai tỷ giá ổn định thì chúng ta cũng thể là gì ạ bằng cách là gì ạ nới rộng tín dụng tức là có thể là tiếp tục cho giảm lãi suất thì một bạn có bảo rằng bây giờ chúng ta cần ổn định kinh tế vĩ mô kỳ ổn định kinh tế vĩ mô nhưng bây giờ nếu trong trường hợp mà chúng ta gì ạ à, cái đồng USD nó ổn định đúng không thì chúng ta mua được nhiều USD mua một nhiều USD thì chúng ta có thể gì ạ à, nếu trong trường hợp lạm phát có vấn đề chúng ta có thể dùng USD đồng ba để gì ạ à, bán ra USD để gì ạ điều hành được bởi vì lúc đó chúng ta sẽ gọi là hút tiền về nhưng rõ ràng là đồng USD chúng ta đang gì ạ rất là ổn định so với đồng Việt Nam trong thời điểm tại nên đây là cơ hội với gì ạ thị trường chứ không phải là vấn đề về thị trường thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái việc mà thị trường ở góc độ ờ, như chúng ta đang đang thấy là vậy nếu nó tích cực chúng ta gọi là tích cực đi vậy tích cực thì nó hồi chúng ta gọi là nó tăng trong trường hợp thời điểm này tích cực mà thị trường tăng thì nó có an toàn hay không đấy tích cực bây giờ chúng ta bảo là tích cực tất cả cái tích cực nó tăng thì nó có an toàn hay không đấy liệu nó ăn an toàn hay không thế thì chúng ta phải hiểu đơn giản này này về góc độ nào đó đây là một quá trình tích lũy của cổ phiếu sau một cái quá trình tạo đáy nha tích lũy cổ phiếu sau một quá trình tạo đáy vậy để đi lên được nha để đi lên được trong bất một chu kỳ nào thì nó có một điều kiện đầu tiên là bùng nổ theo đà chưa có một chu kỳ nào mà tăng mà không có bùng nổ theo đà <clears throat> đây là một cái phiên bùng nổ theo đà đây là đáy này chúng ta có thể quay trở lại thị trường để chúng ta xem thế nào là bùng nổ theo đà bình thường là chúng ta thấy rằng là thị trường tạo đáy tạo đáy bằng cái phiên hồi phục đầu tiên nhưng các bạn nếu nào biết gọi là SO S6 sau khi hồi phục đầu tiên thì nó có test gọi là test cung và phiên này là phiên bùng nổ theo đà vậy bây giờ câu chuyện ở đây đó gì ạ thị trường ở cái đoạn này nó test lần thứ nhất test lần thứ hai test lần thứ ba nếu chúng ta để ý ở trên cái vùng này khối lượng ở đây là rất là thấp vậy test khối lượng thấp mà nó chưa lên được vậy cái vùng này hồi phục hai phiên hồi phục khối lượng tương đối cao vậy nếu xác suất để bùng nổ theo đà khối lượng lớn và giá tăng mạnh ở đây có xác suất thành công cao hay không bởi vì nếu nó không có phiên bùng nổ theo đà ở đây thì tỷ lệ thành công cực kỳ thấp nha đấy tỷ lệ thành công cực kỳ thấp nên chính vì vậy gì ạ à, chúng ta cần phải tính là tính cái xác suất để đi lên trong cái đợt này và trong quá trình đi lên thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đến là nhóm ngành nào là nhóm dẫn đầu đúng không nhóm nào là nhóm dẫn đầu vậy chúng ta xem là nếu trong trường hợp chúng ta quan sát một vài các cổ phiếu nhóm dẫn đầu là nhóm cổ phiếu rất mạnh như là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì những cái cổ phiếu mà nó nằm trên một cái biên độ như là chúng ta là PV Bank biên độ như này thì dẫn đầu trong thời điểm này là không ổn đấy hay là chúng ta nhìn thấy việc Vietcombank Vietcombank có hồi phục nhưng rõ ràng để tạo ra cái trình dẫn đầu là chưa ổn bởi vì cái vùng cản phía trên rất là lớn chúng ta có thể thấy thêm một vài cổ phiếu khác tại vì đây chúng ta cần phải nhóm cổ phiếu mạnh dẫn đầu chứ không thể nào một vài cổ phiếu vốn hóa thấp dẫn đầu được vậy nếu chẳng hạn như MBB những cái nền này rất là yếu dù là gì ạ và cái việc mà yếu như này thì bùng nổ theo đà nó sẽ gặp những cái cản rất lớn ở đây nên việc thất bại rất là cao câu chuyện ở đây đó là gì ạ rõ ràng là gì ạ những cái thông tin về gì ạ lạm phát thông tin về lãi suất của Mỹ nó tốt hơn kỳ vọng và tỷ giá đang có xu hướng giảm nha các bạn nha tỷ giá vậy khi tỷ giá xu hướng giảm thì người ta lại tiếp tục bơm tiền bằng cách là gì ạ à? mua nhiều ngoại tệ và hút tiền nhiều hơn nhưng ở đây chúng ta có một cái cái mắc một cái bẫy đó là gì ạ thị trường nó tuân theo quy luật cung cầu các bạn nhá tất cả nên tất cả thông tin ngoài thị trường nó đều không có ý nghĩa nhiều lắm mà cổ phiếu cần phải tích lũy đủ thị trường cần phải tích lũy đủ nó mới lên được Vậy làm thế nào để chúng ta biết là thị trường cổ phiếu để tích lũy đủ? Còn nếu không tích lũy đủ thì nó có lên, nó lại rơi. Nên ở đây chúng ta chắc là những cái thông tin vì nó chưa tích lũy đủ thì cái thông tin như này không có dòng tiền. Hoặc kể cả những cái thông tin mà nó hồi như này nó không có dòng tiền. Vậy không có dòng tiền làm sao nó lên được? Nên nếu trên cái chỉ số VN Index chúng ta vậy khi nào nó mới thể tích lũy đủ? Vậy chúng ta lại quay trở lại hai kịch bản. Kịch bản đầu tiên là hồi phục có bùng nổ ừ. theo đà Đã hồi phục có bùng nổ theo đà vậy nếu hồi phục có bùng nổ theo đà thì cái xác suất bùng nổ theo đà ở trên cái nền này rất thấp đúng không xác suất để bùng nổ theo đà rất rất thấp nên nếu chúng ta gọi là mua để đợi bùng nổ theo đà nên hôm trước có nhiều bạn mà bây giờ thời điểm giá rẻ là côn mơ zin hoặc là chúng ta mua cổ phiếu không đợi chờ thì cái mà cái cách thức như này nó sẽ rủi ro bởi vì cái việc mà mua cổ phiếu là chúng ta cần phải mua này một là cổ phiếu dẫn đầu hai là cái ngành đấy là dẫn đầu mua cổ phiếu dẫn đầu mà ngành dẫn đầu mà thị trường chung đi lên thì gần như là tỷ lệ thành công rất là cao đấy, nó lên 7 đến 80 phần trăm còn nếu bây giờ chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta đợi những cổ phiếu dẫn đầu mang tính chất là yếu hoặc là những cổ phiếu mà nó không đủ sức mạnh dẫn đầu thì nó lên thị trường chung giảm là nó mất tiền là mất tiền bây giờ chúng ta lại quay trở lại vậy trong trường hợp nó kéo tức là cái quá trình tích lũy này nó kéo dài và xác suất để gì ạ à? kéo lên khả năng thất bại là cao nha khả năng thất bại là cao bởi vì kéo lên cần phải khối lượng lớn giá tăng mạnh và việc mà gì ạ à? hồi phục rất yếu các bạn nhá hồi phục như này đây là hồi phục này rất yếu dù là phép tăng lãi suất theo dũng là tích cực vì vì chỉ số DI đang giảm nó là tích cực tức là nhà đầu tư nước ngoài mua nhưng cái chỉ số hồi phục này rất là yếu nên cái việc mà khả năng rũ bỏ nha xác suất rũ bỏ rất cao các bạn không xác suất rũ bỏ rất cao tức là cái, góc độ đây là các bạn bảo ô tại sao bảo là tích cực là cái lãi suất như vậy thì nó lại để nó giảm bởi vì nó phải giảm chứ không phải là dù là cái thông tin phép có không tăng lãi suất thì nó vẫn cứ giảm các bạn nhá bởi vì nếu với góc nhìn ở giai đoạn này thì cái việc mà rũ bỏ là điều cần thiết trước khi lên nên ở đây chúng ta thấy là đừng có dựa vào thông tin theo kiểu như là thấy thông tin tích cực để chúng ta mua vào tại vì cái kỳ vọng thế thì bây giờ câu chuyện là gì ạ sẽ có những anh chị em mà nói rằng là phép tăng lãi suất là tiêu cực mà ông này lại nói là phép tăng lãi suất ở đây là tích cực vậy chúng ta là tiêu cực thì chúng ta phải biết là tiêu cực ở Mỹ là lạm phát tiếp tục gia tăng nhưng chúng ta thấy là cái chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với chỉ số khác nó đang gì ạ các đồng tiền khác nó đang yếu đi chứng tỏ là gì ạ chứng tỏ là gì ạ đồng tiền Mỹ đang yếu đi và đồng tiền khác mạnh lên và các nước khác có xu hướng gì ạ mua ngoại tệ vào và khi mà mua ngoại tệ vào thì bắt đầu những chính sách như bơm tiền ra để gì ạ bơm tiền ra để kích thích kinh tế hoặc là sử dụng những cái chính sách như nới zoom những chính sách khác đó là gì ạ dễ hơn dễ thở rất nhiều trong trường hợp tỷ giá gì ạ tỷ giá ở mức cao thế thì ờ, vậy câu chuyện đây chúng ta đơn giản nữa là về câu chuyện về lãi suất hay phép đến thời điểm này thì chúng ta thấy là có hai góc nhìn góc nhìn thứ nhất tích cực tích cực ở đây là gì ạ xu hướng của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới lại tiếp tục tham gia vào rất lớn cái tích cực thứ hai là gì ạ đó là trong trường hợp thị trường rũ bỏ rũ bỏ trong loại này thì đây chính là cơ hội để chúng ta nhận ra những cổ phiếu dẫn đầu đó dẫn đầu nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ nhìn góc độ như vậy thì câu chuyện à, ở đây Dũng có đoán hay không ạ thực tế nó không phải đoán các bạn ạ vậy nếu mình các bạn à, nghiên cứu về VSA trong cái quá trình tích lũy này thì nó lên nó phải bùng nổ theo đà bây chúng ta gọi xác suất bùng nổ theo đà không có thì chúng ta sẽ gì ạ không thể lên được Đấy. tại vì lên thì nó phải có dòng dẫn dắt và dòng dẫn dắt thì đang yếu thì làm sao lên được nên cái, cái rũ, rũ bỏ là đương nhiên xảy ra Đấy. rũ bỏ còn trong trường hợp nó lên thế thì nó không rũ bỏ hôm nay nó lên thì thường nó lên khối lượng thấp và khi chúng ta mua vào thì thường là sau khi mua xong thì T4 T5 chúng ta cũng không có lợi nhuận đấy chúng ta sẽ không có lợi nhuận và chúng ta thấy rằng là nếu các bạn mua xong suốt thời gian vừa qua thì gần như không có lợi nhuận đấy thế thì đấy là cái góc độ thế thì trước khi uh, dũng kết thúc ở uh, hôm nay thì các bạn có những câu hỏi gì có thể comment dưới dũng sẽ uh, dành vài phút để trả lời thế thì câu chuyện ở đây là thực tế là trên thế giới thì không ai dự đoán được thị trường nào nhưng người ta có thể dự đoán bằng xu hướng thay đổi xu hướng cái xác suất thì lại thành công cao khi bùng nổ tiêu đà à, nếu các bạn đọc thì các bạn có thể đọc về cuốn sách của ông ờ, uh, William O'Neill hay là các bạn có thể theo dõi tất cả những đoạn này là Dũng bảo là nó bùng nổ đấy là thị trường bắt đầu đi lên ạ các bạn thấy được tất cả cái đoạn đi xuống này Dũng không chia sẻ nhưng bắt đầu từ điểm này thì Dũng bảo thị trường bắt đầu hồi phục vậy tại sao áp dụng phương nguyên lý của UNL e hay là của A, các bạn sẽ thấy được hay là cái giai đoạn này xuất xuất bùng nổ rất là thấp nhưng khả năng rũ bỏ Đấy, trong A nó khả năng rũ bỏ khả năng rũ bỏ trước khi lên khả năng tức là nó sẽ tích lũy dài thì nó phải khả năng rũ bỏ đây là cái quá trình hồi phải rũ bỏ trước khi lên đây câu chuyện rất bình thường lên khả năng phải rũ bỏ đây ạ trước khi lên nếu không có sự rũ bỏ này thì cái việc lên rất khó bởi vì phía trên này nó rất yếu đấy những cái yếu như này hoặc là ở đây chúng ta lên rất yếu nên cái xác suất đi lên thế thì trong đầu tư thì à, muốn thành công hay không thì cái điều đầu tiên là các bạn mua cổ phiếu trước mua cổ phiếu trước và đợi chờ thì cái rủi ro cực kỳ cao bởi vì dù là các bạn nghĩ là cơ bản nó tốt nhưng chúng ta cần là cần dòng tiền cơ bản tốt mà không có dòng tiền thì cũng không lên được thị trường chung nó cũng cần dòng tiền dòng tiền mà gì ạ đây dòng tiền hồi nó yếu thì nó cũng rất khó lên mà khó lên mà chúng ta bảo bùng nổ theo đà thì càng khó nữa nên rõ ràng là gì ạ trong trường hợp chúng ta nghe thông tin hôm nay là gì ạ phép tăng lãi suất nhưng chúng ta nhìn thấy thị trường giảm thì chúng ta thấy là tiêu cực đúng không khi mà chúng ta tiêu cực thì chúng ta rất khó để quay trở lại thị trường nhưng với quan điểm cá nhân của DVD nhá của Dũng đấy thì lúc này phép tăng lãi suất cái thông tin tiêu cực ở đây nó đồng nghĩa với việc mà dù là không có thông tin đó thì nó vẫn cứ giảm không có thông tin đấy thì điều chỉnh nó đương nhiên là ra và việc mà rũ bỏ đó được mạnh cần thiết để sau khi quay trở lại xu mới nha dạ, xu mới thế thì bây giờ trong trường hợp mà gì ạ à? nhìn về trên cái vùng này thì giả sử như cá nhân của Dũng thì Dũng không đầu tư nha không đầu tư trừ khi là một số các bạn mà học được cái phương pháp của Dũng thì có thể đầu tư có lẽ chỉ hai cổ phiếu đấy ạ à, đầu tư ngược mà đầu tư ngược như nào thì nó phải có những nguyên tắc như thế nào rồi đó là gì những cổ phiếu phải mạnh hơn thị trường Đấy, rất ít cổ phiếu đấy còn về cơ bản trong số đông là gì ạ trong lúc này các bạn không tìm ra được dòng dẫn đầu <clears throat> không tìm ra cổ phiếu dẫn đầu thì rõ ràng là gì ạ đầu tư là rủi ro đây cung cầu lúc này là gì ạ không có không có nhu cầu cung thì bây giờ thực ra là nhà đầu tư cũng không bán ra nhưng trong trường hợp mà bị gãy thì chúng ta quan sát xem là cung bán ra nhiều hay không nhưng về cơ bản chúng ta có thể kết luận là thời điểm này trong thời điểm này thì kinh tế vĩ mô tốt hơn rất nhiều so với thời điểm này tốt hơn rất nhiều lý do thứ nhất là gì ạ thời điểm này đã tăng lãi suất à, giảm lãi suất lý do thứ hai là gì ạ thời điểm này là gì ạ chúng ta đã mua được một lượng, lượng ngoại tệ lớn lý do thứ ba nữa là gì ạ chỉ số gì e vẫn đang giảm nha yeah chỉ số đây giảm tức là giảm thì nhà đầu tư nước ngoài lại mua nhiều hơn lý do thứ tư nữa là gì ạ thời điểm này thì gần như là các ngân hàng không cho vay bất động sản thì thời điểm này ngân các ngân hàng cho vay rồi cái thứ năm nữa là gì ạ trong quá trình rút bỏ ở đây chúng ta gọi là rút bỏ ở đây thì nó cái quá trình rút bỏ để bước vào chu kỳ mới thôi chứ không phải là rút bỏ chúng ta giống như ngày tận thế nha cái ngày tận thế lúc này nó khác hẳn so với giai trước nên ở đây chúng ta nên là giảm là cơ hội chứ không phải giảm là để chúng ta mua vàng nhưng lưu ý này cơ hội ở đây là không phải chúng ta mua lung tung không phải chúng ta thấy cổ phiếu rẻ chúng ta mua cơ hội đây nhất là Dũng sẽ có ba dạng để bạn quan sát dạng thứ nhất là thị trường giảm mạnh những cổ phiếu nào không giảm hoặc giảm ít thì đấy là có tiềm năng trở thành những cổ phiếu siêu cổ phiếu nha siêu cổ phiếu cái dạng thứ hai là gì ạ những cổ phiếu nào cũng cũng giảm nhưng tạo đáy trước hồi phục đầu tiên thì những cổ phiếu đây là cổ phiếu dẫn đầu dạng thứ ba là những cổ phiếu giảm cùng thị trường chung nhưng sau đó hồi phục mạnh hơn thị trường chung thì đấy là những cổ phiếu mạnh để chúng ta mua đấy có ba dạng như vậy chứ không phải là chúng ta cứ thấy vì là cơ bản tốt chúng ta mua có thể các bạn thích Techcombank nhưng Techcombank nó không hồi bằng MB thì tại sao chúng ta mua Techcombank có thể các bạn thích Vietcombank nhưng Vietcombank nó không hồi nó không tăng mạnh thì sao chúng ta mới mua Vietcombank mà chúng ta cần phải dựa vào cái sự sức mạnh của cổ phiếu sau mỗi chu kỳ này lưu ý này tất cả những siêu cổ phiếu đều có thể biết được sau những đợt giảm này không giảm rất khó để nhận ra được siêu cổ phiếu chỉ có những đợt giảm thì nó mới nhận ra siêu cổ phiếu à, thực ra là bây giờ phân tích về xu hướng và đánh giá như này thì các bạn thấy là cái cách mà của Dũng đưa ra thị trường thì nó rủi ro với cách nhận định của Dũng bởi vì các bạn thấy là ngoài kia thì đa phần người ta sẽ nói chung chung nhưng đây Dũng đưa ra một số kịch bản rất là chi tiết để các bạn có thể nắm rõ được một là lên phải có bùng nổ theo đà vậy bùng nổ theo đà thì cái sức mạnh bùng nổ theo đà lúc này là khó Đấy, cái tỷ lệ thành công là thấp nếu bùng nổ theo đà bởi vì các dòng hoặc các cổ phiếu nó chưa tạo ra cái mẫu hình tích lũy mà chưa tạo ra mô hình tích lũy mà để tạo ra bùng nổ theo đà thì gần như là thấp Đấy, nó lên nó cũng thất bại nhá, nó có bùng nổ theo đà các bạn đấy là lý do tại sao như vậy nên không tự nhiên là các bạn thấy nó bùng nổ theo đà các bạn mua vào thì sau đó bảo là ông này bảo bùng nổ theo đà các bạn thì cái đấy là cái mà các bạn cần phải cân nhắc cái thứ hai nữa là gì ạ nếu trong hợp mà rũ gãy ấy, thì hồi phục thì cái việc mà rũ bỏ tất cả nhà đầu tư bị đeo bám suốt thời gian vừa qua thì nó dễ hơn cái việc mà gì ạ kéo lên để gì ạ thu gom cổ phiếu nên nếu trong trường hợp về tâm lý hành vi gì ạ thì các nhà đầu tư tổ chức họ thích rũ bỏ dựa vào thông tin xấu à, rũ bỏ dựa vào những cái thông tin không tốt để tạo ra xu mới đấy là những cái điều mà tôi muốn gửi các bạn à, một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn nếu các bạn có câu hỏi nào thì có thể comment ở phần bên dưới à, Dũng sẽ giải đáp cho các bạn trước khi Dũng kết thúc à, Dũng dành 2 phút để trả lời một vài câu hỏi các bạn các bạn hỏi ừ. Đấy. hôm nay thì Dũng không phân tích cổ phiếu tại vì uh, lúc mà phân tích cổ phiếu thì các bạn sẽ biết rằng là uh, nhiều lúc là chúng ta thường là khi mà các bạn mua mua xong á, phần lớn các bạn mua, mua xong thì cổ phiếu có thể tăng rồi nhưng một số các bạn không mua được thì thường là đeo bám ở phía trên và sau đó thị trường điều chỉnh thì nó mất cổ phiếu nó không có tốt có xấu nó chỉ có gì ạ có lợi nhuận hay không lợi nhuận thôi cùng là cổ phiếu nhưng có những người kiếm được lợi nhuận có người lỗ thì rõ ràng là gì ạ chúng ta mua đúng điểm hay không đúng điểm đấy đúng rồi khi mà rũ bỏ thì phải có ping tức là phải có một cái quá trình tăng mạnh sau tăng mạnh thì test thì lúc đấy test xong thì chúng ta sẽ nhìn rất rõ cổ phiếu mạnh đầu tư ở thời điểm này thì chúng ta nên chiến lược đầu tư để kiếm lợi nhuận khoảng 20 phần trăm 25 phần trăm bán ra đúng không 20 đến 25 phần trăm là bán ra là ngon chứ còn nếu mà kiếm lợi nhuận theo kiểu những để đầu tư dài hạn thì chưa nên bởi vì chúng ta cần phải xem xem là cổ phiếu leader có một lưu ý như này, một số các bạn mà có những cái cổ phiếu dẫn đầu lúc này nó chưa vào chu kỳ tăng trưởng nha chưa vào chu kỳ tăng trưởng thì bây câu hỏi nha nó chưa vào chu kỳ tăng trưởng thì các bạn lưu ý này tất cả những cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian vừa qua nó chỉ là tăng mạnh dựa vào thông tin nha tăng mạnh dựa vào thông tin và chúng ta gọi là nó chỉ là những cái tạo sóng ấy sóng đầu tiên là tổng thông tin và sau khi sóng thông tin này thì nó có kết quả kinh doanh nếu kết quả kinh doanh trong cái quý một này nó yếu thì cái cổ phiếu đó hỏng luôn và chúng ta không nên đầu tư chung dài hạn nếu kết quả kinh doanh tốt thì thường là trong trường hợp nó tạo nền thì các bạn mua còn trong trường hợp nó không tạo nền thì các bạn nên đứng ngoài đợi có thể 3 4 tuần nó tích lũy lại các bạn mua sau đấy là cách để các bạn nắm rõ được không phải là các bạn cứ thấy nó tăng mạnh các bạn mua bởi vì yếu tố lợi nhuận lúc này nó khẳng định xem là thực tế là cổ phiếu đó xu hướng đó có an toàn hay không đấy là các bạn lưu ý nha không để mua cổ phiếu để nắm dài là rất mệt ạ à, một bạn thì hỏi là em muốn suy nghĩ mảng bán lẻ thực ra là mảng bán lẻ kể cả thế giới di động các bạn biết rằng này chúng ta phải nhớ về cái chiến lược kinh doanh thì chúng ta mới hiểu rõ được thế giới di động tức là phần lớn các công ty ấy, nó xây dựng là gì ạ nó mở quy mở rộng quy mô lên để bán bán cho ai bán cho nhà đầu tư nước ngoài bán cho ai thậm chí là thoái vốn các bạn nhớ nhá đấy là chiến lược tất cả phần lớn kể cả trên thế giới đó là xây để bán thế thì khi mà thế giới di động chúng ta biết rằng là vốn nhỏ sau đó thì cùng hội đồng quản trị xây lên với nhiều hệ sinh thái hệ sinh thái đầu tiên là thế giới di động sau đó là là gì ạ điện máy xanh bách khoa xanh và nhiều hệ thống khác khi mà các hệ thống bắt đầu có dấu hiệu bão hòa thì bắt đầu họ thoái vốn ra và cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu khi mà mở rộng nó không còn nữa thì lúc này gì ạ à, những cái cổ phiếu đây rất là khó để lên các bạn nhớ nha dù là bây giờ thứ hai là kinh tế chúng ta bắt đầu nó gì ạ à, nó đang ở đáy và nó hồi phục nên cái bảng bán lẻ nó vẫn chưa thể hồi phục nhanh được bởi vì cái nhu cầu vẫn chưa là, là cao đấy nên nhiều người bảo là cứ giá vàng tăng là PNG tăng không có chuyện đó bởi vì nó không có dòng tiền không có dòng tiền nhu cầu không có nên cái chi phí mặt bằng rất lớn nên đừng có nghĩ rằng là cứ thấy thông tin nọ thế thì mấy câu chuyện là gì ạ cùng là gì ạ đầu tư công nhưng rõ ràng rất nhiều cổ phiếu đầu tư công không tăng VCG tăng không ạ và nhiều cổ phiếu khác không tăng bởi vì nó không có dòng tiền và sau khi có dòng tiền vào thì nó vẫn phải xác nhận bằng kết quả lợi nhuận không có thì nó lại quay trở lại nên chúng ta phải đừng <laughs> mua mua xong là vì nó tăng mạnh không là đầu tư công là nguy hiểm đấy tiếp theo câu hỏi của bạn là gì đây ạ đúng rồi à, khi nó rũ thì nó kéo lên ạ rũ mạnh nó kéo lên sau kéo kéo lên thì nó test để kiểm tra lại một lần nữa các bạn mua thì lúc đấy các bạn mua giống bùng nổ theo đà đấy mua giống như này nó test lại thì mua giống như này an toàn lắm bao giờ an toàn đây chúng ta nhìn này đây là cái quá trình này các bạn nhìn này đây nhá đây quá trình này nó giảm này rũ này nó kéo lên ping này nó test đấy kiểm tra lại test này không có khối lượng kéo lên mua đấy là cách mà chúng ta mua đấy tiếp theo là thực ra thì uh, thực tế đó này thông tin trên thị trường chứng khoán á, không phải là chuẩn hay không chuẩn ạ bởi vì nếu các bạn hiểu rõ như này uh, các thông tin nó chỉ phản ánh nó chỉ phản ánh thôi đặc biệt là lúc mà thị trường đang ấy <clears throat> đặc biệt là lúc thị trường đang chúng gọi là đang ở đỉnh tại vì thường ở đáy thì các thông tin đưa ra bằng tiêu cực để gom cổ phiếu bản thân là các tổ chức người ta cũng gì ạ lên các trang mạng để người ta đăng bài đấy người ta ờ, người ta nhờ viết bài nên chúng ta đừng có nghe thông tin thông tin để chúng ta dựa vào thôi ạ còn quan trọng vẫn là gì ạ kết quả kinh doanh quan trọng vẫn là gì ạ? xu hướng quan trọng vẫn là dòng tiền đấy cái gì đấy là cái điều mà các bạn nếu các bạn đọc những cái cuốn sách của Magni William các bạn thấy rõ điều này dòng dòng ờ, P như thế nào đúng không dòng P thì lúc này thì cũng chưa nói được trước cả tại vì thực ra những cổ phiếu dòng P thực ra thời điểm này những cổ phiếu dòng P thì nó vẫn chưa rõ xu hướng các bạn nhé đây là chẳng hạn này đây là một cổ phiếu phía trên là cản rất lớn này biến động lớn khối lượng lớn này đấy thì rõ ràng khi gặp đỉnh nó biến động lớn nếu trong quá trình siết chặt ở đây lúc đấy chúng ta gì ạ mới có thể biết rằng là nó như nào tại vì thực ra là bây giờ Trung Quốc hồi phục Trung Quốc hồi phục thôi nhưng giá dầu thì nó vẫn đang bấp bênh giá dầu bênh và thị trường tăng thì nó phải gì ạ do giá dầu chứ không thể nào do cho nó nghĩ được nên cái mà trong phân tích cơ bản nó có hai dạng các bạn nhớ này một dạng tức đầu tư tăng trưởng nó đến từ bên gì ạ? những yếu tố bên ngoài như là giá nhiên liệu đúng không những chính sách kinh tế vĩ mô đấy nhưng nó có một cái dạng phân tích cơ tăng trưởng nó có yếu tố bên trong đó là sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới chiến lược kinh doanh ban lãnh đạo văn hóa doanh nghiệp thì đấy là cái phần bên trong đó nó mang tính cốt lõi còn những yếu tố bên ngoài như là sử mây đầu tư công nhé thì những cái cổ phiếu đầu tư công hưởng lợi nhưng sau thời gian là gì ạ các bạn nếu các bạn đầu tư cổ phiếu đầu tư công nhé bởi vì nó nằm ở các yếu tố bên ngoài mà các bạn đầu tư mà gì ạ đầu tư dài hạn thì việc mà đấy đấy là cái sai lầm nghiêm trọng nhá đấy. đầu tư công là đầu tư theo chu kỳ hết chu kỳ đầu tư công là gì ạ nó kết thúc và nó mãi mãi không lên được nên một số ông có bảo đầu mua cổ phiếu đầu tư công nắm dài hạn thì đấy là cái mà sai lầm bởi vì nó theo chu kỳ hết chu kỳ đầu tư công thì thậm chí là gì ạ có nhiều công ty sẽ đóng cửa và phá sản các bạn lưu ý có một cái cổ phiếu hết chu kỳ đầu tư công và nó rơi luôn ạ và gần như không biết bây giờ là như nào như này các bạn nhìn này một cái cổ phiếu như NNC đấy nó là cổ phiếu đầu tư công nhưng đợt này nó có ảnh hưởng đó đấy đi xuống và mãi mãi không biết bao giờ quay trở lại thì chu kỳ trước tăng rất mạnh nhưng chu kỳ này đi xuống ạ ok à, liệu không có pin siết chặt rồi đi lên không ạ <clears throat> thế thì ờ, ở đây là không có pin siết chặt đi lên cũng có nha không có trinh tức là không có rũ bỏ siết chặt đi lên là cũng có nhưng chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ để đi lên đó, nó phải nằm trên nền kiến tạo nha nằm trên nền kiến tạo tức là một cái mẫu hình một cái nền nào đó còn ở thời điểm này thì cổ phiếu đã tạo ra nền đâu nó đã tạo ra một cái mẫu hình nào đâu nên ở đây chúng ta gọi là nó vẫn ở trong cái quá trình tích lũy và cái quá trình tích lũy này nó không ổn định nó chưa ổn định chúng ta này đây như nền kiến tạo này nó biến động lớn này đây biến động lớn mà như nền này nó chưa ổn định và chưa ổn định thì để đi lên cái tỷ lệ xác suất này đấy, gặp những cái vùng này là nó không an toàn những cái mấu chốt ở đây này cái mấu chốt cái bí mật ở đây các bạn cái bí mật của cái này không không phải là chỉ số vn index tăng mà bí mật ở đây là dòng nào dẫn dắt nên nhiều người người ta cứ bảo là mua cổ phiếu ACB này đó nó tốt phải đầu tư dài hạn thì cái này là cái nguy hiểm bởi vì nó có dẫn dắt đâu dòng tiền có vào đâu bạn muốn mua cổ phiếu để bạn cần phải biết dòng dẫn dắt cổ phiếu dẫn dắt thì các bạn mới mua còn nếu không có dòng dẫn dắt thì ngành dẫn dắt mua thì đấy là gì ạ <clears throat> đó là cái cách sai lầm lớn phổ biến còn lúc mà thị trường đi lên thì ông nào trả thắng đây quan trọng là chúng ta x2 x3 x5 còn mua cổ phiếu để đấy trong 3 năm 5 năm thực ra 3 năm thì không đúng đâu ạ nó hết chu kỳ có chu kỳ có thể là một năm kết thúc chu kỳ có thể hai năm kết thúc thế bây bảo là năm 2025 thì bán thì đấy là sai lầm bởi vì chúng ta biết là 25 là kết thúc chu kỳ chưa biết đâu nó 26 kết thúc chu kỳ biết đâu là hết 24 kết thúc chu kỳ sao nên cái việc mà chúng ta cần phải nắm rõ khi nào kết thúc chu kỳ à, có bạn à, lớp combo bao học ạ à, thực tế là khi mình đào tạo thì hiện tại là các chương trình của mình hiện tại là nó mới hoàn toàn tức là mình gần như là xây dựng mới để làm sao để các bạn học qua video nha các bạn học qua video là các bạn có thể làm ngay được à, trong thời gian tới thì Dũng sẽ gì ạ sau khi bạn học qua video thì Dũng là cái người mà hướng dẫn bạn thực chiến tức là hiện tại là bạn học thì bắt đầu có những cái thực chiến để ứng dụng vào thực tế tại vì quan trọng là gì ạ đầu tư mà khoảng 5 năm hay 3 năm có lợi nhuận thì cái này là nó quá lâu quan trọng là chu kỳ này thì cổ phiếu nào dẫn đầu thì bạn thực chiến bạn có kết quả thì bạn tin bạn tin bạn làm theo còn để 3 năm hay 2 năm thì cái việc niềm tin này quá lâu và đấy là cái cách mà Dũng không muốn và quan trọng nhất là khi bạn học à, bạn học lúc nào cũng được tại vì có video quay sẵn à, video bây giờ video là video mới quay sẵn hàng ngày một tuần là có bài tập chi tiết và sau đó chúng ta ứng dụng trực tiếp vào trong quá trình đầu tư đấy là cách mà mà Dũng xây dựng cái khóa học như vậy để các bạn sẽ thấy là lúc nào các bạn học được lúc nào cũng có thể ứng dụng được và quan trọng nhất là quan trọng nhất là có trải nghiệm trên thị trường còn nếu mà trải nghiệm thị trường thì thì học kiến thức có khủng khiếp đến mấy mà không có kết quả không có trải nghiệm thì nó cũng không mang lại giá trị cho các bạn à, đây có bạn có hỏi ạ anh giá VN hiện đang đúng rồi đang ở pha B nhé bạn đúng rồi nó đang ở pha B trong uh, week off tức là pha gọi là test cùng cầu nhà đầu tư đeo bám quá nhiều nó phải test chứ ạ đúng rồi quan trọng nhất là hành động giá không có hành động giá đừng nói gì cả Đấy, bạn uh, Nguyễn Công Trung cơ bản có tốt đến mấy mà không có dòng tiền thì đừng có đầu tư thì bây thì bây giờ muốn đầu tư thì phải biết là cổ phiếu dẫn đầu ngành dẫn đầu mà cổ phiếu dẫn đầu ngành dẫn đầu có dòng tiền thì lúc đấy chúng ta đầu tư Ờ, cổ phiếu dòng uh, cổ phiếu nông sản có dấu hiệu tạo đáy uh, những cái cổ phiếu này tạo đáy thì thứ nhất là các bạn hiểu đơn giản này tạo đáy nhưng để tạo ra cái có những cái cổ phiếu tạo đáy mất khoảng 2 năm nha hai năm vì trong một khoảng thời gian dài những cổ phiếu này nó không lên được vì cổ phiếu lên được nó phải tăng trưởng tăng trưởng nó, nó nó liên quan đến tăng trưởng doanh thu tăng trưởng lợi nhuận nhưng thực tế này các bạn nhớ một cái điều rất quan trọng đó là các bạn đầu tư cổ phiếu ăn lợi cổ tức hay là ăn bạn các bạn ăn cái chênh lệch giá thế thì nếu muốn ăn chênh lệch giá thì chúng ta phải mang tính đầu cơ hay chúng ta gọi là kinh doanh mà kinh doanh thì nó phải có chúng ta giống như chúng ta mua một sản phẩm chúng ta mua một cái túi ví dụ như một cái túi cái túi hàng hiệu chẳng hạn các bạn mua 200 triệu 200 triệu bởi vì lúc đó nó khan hiếm và nó tạo ra một cái gọi là những truyền thông marketing và sau khi vẫn là cái túi đó sau khi khoảng độ 2 tháng thì lúc này có thể sản phẩm nó ra nhiều hơn hoặc là cái vấn đề nó không còn hot nữa thì rõ ràng là cái túi đấy thì nó chỉ giảm mất nửa thôi ô tô cũng tương tự như vậy cái iPhone cũng tự như vậy cái cổ phiếu nó cũng tương tự như vậy nên các bạn nghĩ là cổ phiếu này tốt tốt tốt cái đấy vấn đề là về góc độ đó là vớ vẩn à, Dũng nói cái điều này thì các bạn có thể ai đó phân tích cơ bản ngoài kia thì bảo là cái này ông này chắc là không biết gì về cổ phiếu nhưng các bạn nhìn thấy là các bạn mua cổ phiếu về Vietcombank các bạn có sở hữu Vietcombank không ạ hay bạn thấy Vietcombank thôi nó hết chu kỳ thì nó lại đi xuống bạn mua cổ phiếu DG bạn sở hữu DG không ạ hay là gì ạ hết chu kỳ đi xuống và thậm chí là một vài cổ phiếu như FLC nó biến mất trên thị trường các bạn thấy rằng một vài cổ phiếu như là Hòa Bình hạn đấy bạn nhìn xem lợi nhuận một năm nó bao nhiêu nhưng nếu mà giữ các bạn bỏ tiền vào hay là chủ doanh nghiệp bỏ tiền vào họ kiếm được bao nhiêu đoán lợi nhuận nên trong thị trường các bạn nhớ đây này đây là bí mật mà các bạn thấy không ai người ta nói các bạn đâu chẳng hạn khi mà Dũng phân tích một cái cổ phiếu như là AA cách đây khoảng năm 2006 đó là tổng lợi nhuận một năm của nó là 200 tỷ nhá. một năm của nó 200 tỷ nhưng với cái nhóm đầu cơ cái nhóm đầu cơ họ mua họ gom họ bán ra họ kiếm được 1.000 tỷ ai là nhóm đầu cơ chủ doanh nghiệp vậy chủ doanh nghiệp kiếm lợi nhuận từ kết quả kinh doanh hay kiếm lợi nhuận từ đầu cơ cổ phiếu hay các bạn Him Lam kiếm lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu DG để gì à? ăn cổ tức hay là họ kiếm lợi nhuận từ đầu cơ các bạn phải hiểu rõ điều này và tất cả cái vấn đề đó là chúng ta gọi là kinh doanh cổ phiếu nên cổ phiếu hết chu kỳ trừ khi các bạn là tổ chức nhà đầu tư tổ chức các bạn mua bạn là hội đồng quản trị và phần lớn các tổ chức mua vào hội đồng quản trị thì họ bán sản phẩm hoặc là họ đưa một cái dịch vụ nào trong doanh nghiệp đó chứ không phải là họ mua họ ăn cổ tức hoặc là uh, họ đầu tư theo kiểu như là giống như chúng ta nghĩ đâu nên chúng ta cần phải hiểu rõ điều này ok ạ đấy là cái cách nên việc nhiều người không biết thì cứ bảo mua cổ phiếu đầu tư dài hạn các bạn đầu tư SSI nữa thôi các bạn có nắm được quyền của nó không ạ SSI thì mỗi một chu kỳ nó lên đến gì ạ à? 100 200 phần trăm nó lại đi xuống đúng ngay luôn ạ à. vậy cùng là SSI tại sao nó lên mạnh như thế và một lúc sau nó lại về đáy và bạn kỳ vọng gì nó điều gì ạ à? nên ở đây chúng ta phải không đầu tư dài hạn không đầu tư trung hạn không đầu tư ngắn hạn đầu tư theo chu kỳ thì những bạn nào mà không có thời gian không có kiến thức đầu tư như vậy đảm bảo thắng chỉ hiểu đơn giản là khi nào tạo đáy và khi nào tạo đỉnh chẳng hạn bạn đầu tư thời điểm này tạo đáy những cổ phiếu như là ngân hàng tạo đáy các bạn mua cũng nó là tạo đáy mà thì sau hết tạo đáy nó là chu kỳ tăng kiểu gì thành công nhưng bạn muốn là gì ạ an toàn bạn muốn là mua được những cổ phiếu dẫn đầu thì bạn cần phải hiểu rõ về mẫu hình của nó ok ạ à, câu hỏi tiếp theo ạ Fed ngừng tăng lãi suất thực ra là khi mà phép từng từng lãi suất mức vẫn tăng mức cao thì vấn đề cái chỉ số DI nó hết tính đầu cơ và hết tính đầu cơ thì các nước trên thế giới người ta bơm tiền bơm tiền thì kinh tế hồi phục nhanh các bạn hiểu không ạ tại sao phép lại tăng lãi suất đấy các bạn nhớ này khi mà kinh tế thế giới khủng hoảng đặc biệt là giai đoạn thì Fed tăng lãi suất để hút tiền từ tất cả các nước trên thế giới về Mỹ. Đấy. Và họ dùng tiền của Mỹ để mua sản phẩm nước ngoài rẻ hơn nhưng bây giờ khi mà sau khi mua được đấy nó dẫn đến là lạm phát gia tăng và lạm phát gia tăng thì nó lại cần phải hút tiền về và hút tiền về thì nó phải tăng lãi suất mà tăng lãi suất đến lúc nào đó thì cái cái vấn đề những nhà đầu tư vào cái chỉ số DI là người ta cũng mang tính đầu cơ các bạn nhớ là nó mang tính đầu cơ nên hết chu kỳ thì nó cứ giảm mạnh bởi vì dù là phép có tăng lãi suất thì nó cũng giảm mạnh và khi nó giảm mạnh thì các nước trên thế giới đặc biệt là phụ thuộc vào gì ạ? đồng USD thì họ phải gì ạ lần trước họ bán hết ra USD rồi để ổn định tỷ giá thì bây giờ họ bằng cách là mua thật nhiều USD vào để gì ạ để lại tích trữ bởi vì không thỉnh thoảng khủng hoảng kinh tế thì nó xảy ra là chết à nên họ lại tiếp tục mua USD giống Việt Nam bây giờ đưa ra cuối năm là cũng phải mua một lượng lớn USD mà mua một lượng lớn USD thì phải làm nào ạ phải bơm tiền ra chứ đấy là cách bơm tiền ra nó là một cách kích thích kinh tế hoặc bơm tiền ra thì tự nhiên lãi suất phải giảm thôi tại vì tiền lưu thông nhiều thì lãi suất giảm đấy là một cái quy luật chúng ta cứ phân tích kinh tế vĩ mô ở đâu đâu đó nhưng thực ra chúng ta phải hiểu cái gì tạo ra gì đó là quy luật nên phân tích kiểu gì mà không hiểu quy luật thì các bạn sẽ thấy là nó rất nguy hiểm ok nên mua siêu cổ phiếu hay cổ phiếu dẫn dắt thực ra siêu cổ phiếu và cổ phiếu dẫn dắt có thể là một nha có thể là một nhưng theo các bạn thì chúng ta nên về cơ bản này cổ phiếu dẫn dắt thì có thể nhé một cái ngành dẫn dắt như cổ phiếu ngân hàng đến lúc này nó có thể lên được 20 phần trăm nếu dẫn dắt trong nó dừng bởi vì nhóm blue chip lúc này nó không tăng được dài Giờ, thời điểm này thì không có tiền nhiều các bạn nhé trong giai đoạn suy thoái của nền kinh tế thì không có nhiều tiền nên các cổ phiếu blue chip nó sẽ không tăng các bạn hiểu không không tăng mạnh Đấy nên chính vì vậy thì ở trong giai đoạn đầu của chu kỳ suy thoái thì những cái cổ phiếu dẫn dắt là những cổ phiếu mà gì ạ nó là những cổ phiếu mid cap vốn hóa trung bình bởi vì lúc này nó có cái tốc độ tăng trưởng nhanh chứ còn nếu mà cổ phiếu blue chip tiền có đâu mà nó vào nó chỉ mang tính chất là hồi và củng cố đi lên thôi ạ đấy các bạn đầu tư nó có nhiều cái hay ở chỗ đó chứ không phải là cứ mua mua bán bán thích là mua đấy, đấy các bạn hiểu đơn giản như vậy ok ạ các bạn cứ đặt câu hỏi Dũng à, ngồi một chút nữa ạ anh đánh giá là ngành thép như nào đúng không bây giờ chúng ta này bây giờ chúng ta tức là thực ra là phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản nó có một góc nhìn rất là đơn giản bây bây giờ thép nó lên theo các bạn là nếu mà trường hợp thép lên thì nó đến từ đâu ạ đấy thế thì tất cả mọi người đánh giá là thép lên thì do gì ạ đầu tư công Vậy chúng ta biết là sản lượng đầu tư công như là sân bay Long Thành một vài các gì ạ, các đường cao tốc thì nó tiêu thụ được bao nhiêu thép thép tiêu thụ được nó phải đến từ đâu ạ à? nó phải đến từ bất động sản vậy nếu các công trình bất động sản mà gì ạ à, chưa được khai thông chưa được xây dựng chưa được mở mới thì làm sao mà thép có thể có nhu cầu lớn được nên cái việc mà đầu tiên là chúng ta cần phải xem rằng là nếu thép lên được thì nó có phải có ít nhất một quý tăng trưởng vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu trong trường hợp thời điểm này liệu thép đã tăng trưởng được chưa bởi vì một là gì ạ à? nhu cầu về thép về bất động sản chưa tăng được cái thứ hai là chúng ta nhìn đấy giả sử như là Hòa Phát đã mở rộng lò cao chưa đấy nếu mở rộng lò cao tiếp tục các lò cao tại vì muốn đóng nhiều lò cao rồi mở rộng bởi vì chúng ta biết rằng là các lò cao là gì ạ để đốt là nó tốn rất nhiều thứ mà bây giờ chúng ta phải mở rộng lò cao ra tức là mở rộng để đốt để, để cho hoạt động thì rõ ràng là lúc đó mới tạo doanh thu được nên ở đây chúng ta gọi là trong thời điểm này mọi người cứ nhìn vào đầu tư công gọi là kỳ vọng thôi thỉnh thoảng nó hồi lên một chút thì bảo là nó ngon và đầu tư dài hạn đấy là cái gốc nhìn đầu tư dài hạn nhưng phải nó có dòng tiền và cổ phiếu lên được nó phải có gọi là đầu tư tăng trưởng mọi người bảo tại sao năm 2000 20 21 thép tăng mạnh thế tăng thứ nhất là gì ạ chúng ta hiểu đơn giản là Trung Quốc thời điểm đó là lũ lụt làm gì có sản xuất thép nên một năm là nó bị ảnh hưởng lớn nên nhu cầu thế giới là Covid thì rất nhiều các nhà máy trên thế giới không hoạt động thứ hai là gì ạ là lúc đó hàng tồn kho nó rất là nhiều đúng không mà hàng tồn kho nhiều giá thép lại tăng thì tự nhiên là gì ạ lợi nhuận nó đến từ gì ạ tồn kho mà nếu lợi nhuận đến từ tồn kho thì nó chỉ dựa vào gì ạ nó yếu tố bên ngoài thôi nó không tăng trưởng ổn bền vững nữa mỗi hòa phát nó có yếu tố bên trong là gì ạ nó thêm một vài lò cao có thêm một vài sản phẩm mới nên ở đây chúng ta nên là không phải lúc nào chúng ta cũng mua cổ phiếu thép như là HSG hay là NKG chúng ta phải biết rằng là tùy vào chu kỳ chu kỳ trước nó hàng tồn kho lớn chu kỳ này nó không hàng tồn kho hoặc là nó không có sản phẩm công nghệ mới thì rõ ràng là gì ạ dù là giá thép tăng nhưng quan trọng là sản lượng sản lượng mới quan trọng giá thép tăng mà không có sản lượng thì đấy là điều mà chúng ta lưu ý cái quan trọng tiếp theo chúng ta phải nhớ luôn là Trung Quốc hiện tại là gì ạ nó đưa ra một số chính sách về thép tức là nó không để cho giá thép tăng đột biến trong thời gian tới nhưng về cơ bản chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc hay ở Việt Nam thế thôi tức là chúng ta hạn chế nhưng không thể nào gì ạ hạn chế mãi mãi được bởi vì nó tất cả nó đều tuân theo một quy luật cung cầu chẳng hạn như này nếu các bạn đọc một cuốn sách đó là thuần hóa sư tử bình thường là khi mà kinh tế suy thoái thì tất cả các gói kích thích hoặc là gì ạ à? gói hỗ trợ giai đoạn đầu nó không có tác dụng đâu thậm chí nó còn ảnh hưởng sâu hơn chỉ khi bắt đầu nó ổn định thì bắt đầu các gói kích thích nó mới ổn định nó mới tăng được nó mới có giá trị nên ở đây thế thôi ở giai đoạn đầu khi mà chúng ta suy thoái thì các gói kích thích hiện tại đưa ra giảm lãi suất nó chỉ giúp các doanh nghiệp từ sắp phá sản bây giờ không có sản nữa Đấy, giúp các cổ phiếu bất động sản từ trước là gì ạ à? gần như mất thanh khoản thì bây giờ mất thanh khoản về về giao dịch á, mất thanh khoản về gì ạ trái phiếu thì bây giờ nó giảm hơn nên để tạo ra tăng trưởng chắc chắn là phải mất lâu nha để các bạn phải, hiểu rõ này đấy là cái góc độ phân tích về về cơ bản các bạn nhìn vào cái cái gốc đó, đừng có nhìn báo cáo tài chính tại vì trong cái phân tích cơ bản nó có hai dạng dạng thứ nhất là gì? nhìn báo cáo tài chính sau đó thì phân tích thì báo cáo tài chính có những cái vấn đề như giả sử như là vừa rồi như là chúng ta nhìn thấy DG tại sao DG báo cáo tài chính nó đẹp như vậy có mỗi một quý tăng rất mạnh bởi vì nó có rất nhiều công ty con thì sao sau đó tạo ra những doanh thu ảo doanh thu gọi là doanh thu tài chính và sau đó đưa ra một cái doanh thu rất lớn lợi nhuận lớn và lẫn dẫn đến là nhiều nhà đầu tư cứ thấy là ngon nhảy vào mua báo chí ở ờ, các thông tin đưa vào nó bắt đầu nhảy vào mua đúng đỉnh bởi vì chúng ta không hiểu rõ rằng đấy là câu chuyện của việc mà gì ạ thành lập nhiều công ty con để đưa các tức là giống như là bây giờ Dũng có một cái công ty A nào đó sau đó để tạo ra doanh thu thì Dũng thành lập hai ba công ty B C D nào đó sau đó gì ạ ờ, bán cho công ty con của Dũng là tạo doanh thu ảo đấy là các bạn nhìn cái điều này để các bạn biết tại vì cái quan trọng là gì nó có tiền đâu tiền mặt mới là vua đấy là các bạn lưu ý là nhé bạn cái quan trọng là sau khi phân tích thì các bạn nhìn thấy là cái yếu tố nào tạo ra chất xúc tác chất xúc tác là yếu tố nào đấy ngoài nổ là yếu tố nào chứ không phải là chúng ta bảo rằng là nó tốt tốt nó phải đến từ ngoài nổ tết nó mới đến từ tương ta? ok à, uh, KHB uh, thực ra là các bạn nhớ này KHB tăng nếu các bạn nào là cái người mà chưa có nhiều trải nghiệm kinh nghiệm thì theo quan điểm cá nhân của Dũng nhé để các bạn có thể có góc nhìn KHB nếu các bạn nhìn thấy là quý 4 đấy này là lợi nhuận của nó chỉ có 12 tỷ thôi nếu một nhà đầu cơ người ta mua khoảng 3 triệu cổ phiếu là đến bây giờ là người ta có lợi nhuận hơn cả quý 4 rồi đấy thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ tất cả những cái quá trình tăng giá cổ phiếu thời điểm này dù là KSP PLC nó chỉ mang tính đó là gì ạ à? mang tính đó là kỳ vọng các bạn nhớ nhỉ kỳ vọng cái kỳ vọng này nó sẽ bị kết thúc nếu trong quý 1 nó không có lợi nhuận đột biến không có doanh thu đột biến hoặc là nó không có sự tăng trưởng nếu không có tăng trưởng thì việc mà nó kết thúc và việc bạn bạn nắm giữ có thể trả giá đắt nên quan trọng là vậy nếu nó có đột biến thì các bạn có mua ngay không không thường những đợt đấy bạn không mua được bạn sẽ đợi khoảng 3 4 tuần mua lại đấy là cách tốt nhất nếu các bạn không có kiến thức các bạn mua như vậy các bạn hiểu không ạ đừng có nghe kể cả thông tin của Dũng đưa ra nó không chính xác nếu thực sự nó chưa có gì ạ à? tức là cái kỳ vọng thì nó phải có gì ạ à? khi mà kỳ vọng là kỳ vọng về thông tin các thông tin đồn thổi mọi thứ đồn thổi và dòng tiền tham gia vào nhưng nếu nó chưa có xác nhận bởi gì ạ à? lợi nhuận doanh thu bởi vì một cổ phiếu đi dài hạn được nó phải là cổ phiếu tăng trưởng ít nhất chúng ta phải có một quý đầu tiên đã đấy là cách như vậy ok đấy, đấy, đấy các bạn hiểu rõ cái cách mà dũng phân tích nó nó có thể khác số đông và các bạn thấy rằng là việc mà phân tích cơ bản cái góc nhìn của dũng đó là tìm ra lợi nhuận doanh thu EPS ROE xem cái tốc độ tăng trưởng nó như nào đấy so với cùng kỳ nhá so với cùng kỳ sau đó thì ạ à, tìm ra nguyên nhân nó đến từ đâu nguyên nhân có thể nó đến từ gì ạ à? kinh doanh về tài chính nếu mà nó đến từ kinh doanh tức là đến từ sản phẩm gì ạ à? đầu tư tài chính thì Dũng sẽ không thấy là đây là điều quan trọng và có thể thậm chí là không mua cổ phiếu đó thoát ra ngay còn nó đến từ từ đâu ạ à? từ gọi là ngoài nổ từ chất xúc tác chẳng hạn như là nó đến từ gì ạ à? một sản phẩm mới nó đến từ một công nghệ mới còn nếu đến từ cắt giảm chi phí nó cũng không được lâu ạ à. tại vì chắc cắt giảm chi phí nó chỉ được một thời gian ngắn thôi ạ à hoặc nó đến từ gì ạ à? nó đến từ những cái chính sách mới của nhà nước nhưng nếu mà đến từ của nhà nước tức là đến từ chính sách thì nó không được lâu nó chỉ mất một chu kỳ ngắn là nó kết thúc rồi 6 tháng một năm nó đến từ tăng giá nhiên liệu nhãn thế thì nó chỉ đến một thời gian ngắn thôi một tại vì chu kỳ giá thì nó đến khoảng thời gian ngắn nên chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là phải phân tích giữa là yếu tố tăng trưởng đến từ bên trong bên ngoài bên trong là nội tại là sản phẩm là công nghệ là ban lãnh đạo là văn hóa là nhân viên là chiến lược kinh doanh bên ngoài là gì ạ bên ngoài là chính sách kinh tế vĩ mô nha chính sách kinh tế vĩ mô là gì nữa ạ là cái cái, cái những cái um, chúng ta gọi là chính sách của nhà nước là chu kỳ kinh tế đấy, đó là những cái đấy thì bên ngoài và nếu kết hợp bên trong bên ngoài thì chúng ta sẽ tìm ra được những cổ phiếu tuyệt vời à, ok thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và xin hẹp lại các bạn trong video tiếp theo à, nếu bạn quan tâm đến uh, kênh của Dũng thì có thể và đặc biệt là các bạn muốn uh, chia sẻ những cái nội dung nào mà Dũng uh, có thể chia sẻ cho bạn trong, trong thời gian tới thì các bạn có thể comment vào phần đối chat nhớ là co đăng ký kênh của Dũng nhá nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh vì sau này Dũng phát thì các bạn sẽ là người uh, sớm nhất nhận được những video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều